Chào các bạn, ốc buôn hồ review hôm nay lại gửi đến các bạn bộ phim siêu hay siêu hấp dẫn với trí tuệ vô cùng siêu phàm của một cậu bé và sử dụng e IQ 2000 vô cực để chế tạo ra những chiếc tên lửa siêu. Tòa bộ phim được mang tên cậu bé và xin thông minh siêu trí tuệ chúng ta cùng vào phim nhé. Cậu bé này đang 6 lần 8 lượt với ước mơ lọc phát thử chế tạo tên lửa trước tiên đi vào hang lấy phân của con. Rơi và xin lấy thêm củi than và lưu hình đổ tất cả vào trong một ống tre để nghiền nát sau đó dùng một con dao sắc bén nhẹ nhàng cạo từ thanh đồng ra thành ít một đồng nhỏ dựa vào tỷ lệ bỏ muối ăn rồi thêm phân rơi vào hỗn hợp sau đó thì quấy đều lên va xin đái thẳng vào để kết dính hỗn hợp cuối cùng nén chặt hỗn hợp vào trong ống cứ như vậy va xin đã chế tạo ra một quả tên lửa khá to va xin các quả tên lửa mình mới chế tạo đến buổi lễ hội tên lửa đây là cuộc thi tên lửa hàng năm ở Lào tiền thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng ai phóng tên lửa thành công thì được tán thưởng ai thất bại sẽ bị ném xuống hố bùn nhục nhã và dơ bẩn đến khi va xin muốn bắn chiếc quả tên lửa do mình tự chế tạo thì bà nội bất ngờ nói rằng mày muốn hại chết mọi người ở đây hay sao mày đúng là sao chổi đen đuổi mà mọi người bỗng bàng hoàng và khó hiểu vaccine sáng sủa thông minh như thế này tại sao lại gọi cậu là sao trổi nhỉ thì ra sinh đôi với vaccine còn có một người em không may chết yểu sinh đôi là đại diện cho sự hạnh phúc nhưng ở nước Lào thì lại bị coi là điều đen đủi vì để che mắt thiên hạ ban đêm bà nội muốn âm thầm chôn hết cả hai anh em may mắn nhờ sự bảo vệ của người mẹ cô bé vaccine mới được sống Sót đến bây giờ Vasin lớn lên thông minh nhanh nhẹn ham học hỏi ngôi làng cậu sống cũng rất yên bình nhưng ngày hôm đó người trong thôn nhận được thông báo từ chính phủ Việt Nam có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm một đập thủy điện ở đây vì vậy toàn thôn đều phải chuyển lên trên núi cao hơn sinh sống người cha vốn chỉ muốn mang ít đồ đạc cho dễ đi đường ai ngờ Vasin cứ khăng khăng đòi đem theo cả chiếc thuyền gỗ mà mình yêu thích người mẹ thấy con trai không nỡ bỏ lại liền cố hết sức năn nỉ chồng mình mang cả chiếc thuyền theo nhưng chuyển chiếc thuyền lên núi không hề đơn giản họ phải mang đến một con trâu to trâu ở đằng trước mắc dây vào kéo cả nhà ở phía sau thì ra sức mà đẩy sườn núi rất dốc nên việc này cực kỳ khó khăn mọi người phải gắng hết sức mới có thể đẩy chiếc thuyền lên được Vasin và mẹ nhìn nhau cười nhưng đột nhiên dây thừng bị đứt chiếc thuyền khiến người mẹ ra đi mãi mãi ngay tại chỗ người cha lao đến vô cùng đau khổ bà nội một lần nữa chỉ tay về phía Vasin rồi nói. Mày đúng là sao chổi đáng lẽ ra mày nên đi chết với em trai mày cái chết của mẹ đã khiến Vasin chịu nhiều đả kích có lẽ cậu sẽ phải chịu tội danh này đến hết cuộc đời Vasin buồn bã nhặt trái xoài mà. Mẹ để lại cậu muốn tìm đất để trồng nó bởi đó là lời hứa hẹn giữa cậu và mẹ là sẽ trồng một vườn xoài khi đến khu tái định cư mới Vasin một mình đi vào trong cánh rừng bỗng đâu một cô bé trên cây đã thu hút sự chú ý của cậu hai đứa trẻ vừa mới gặp nhau mà ngỡ như đã thân quen nhau từ kiếp trước Vasin rất thích Vasin liền tặng cô bé một quả xoài hóa ra cô bé cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ ham ngày sống với bố là một cựu chiến binh làm của Vasin còn thừa lại rất nhiều bom mìn từ thời đánh Mỹ người dân trong bản thường dùng voi để mà lấy bom rất nhiều người cũng vì cơ bom và chân tay cụt hết cả cô bé nhặt một quả dưới đất ném lên không trung còn Vasin dùng gậy đánh trúng vào nó sau đó cô bé lại nhặt tiếp một quả khác lên lần này bỗng nhiên người cha xuất hiện bắt lại ông vội lôi hai đứa nhỏ nép vào sau một cái cây sau đó ném nó đi liền tạo ra một vụ nổ lớn hóa ra quả vừa nãy chính là bom bi loại bom mỹ ném xuống còn sót lại được gọi là giấc ngủ ngàn thu mỗi khi phát nổ vì khi nổ sẽ bắn ra hàng trăm viên bi như những viên đạn khu vực này quá nguy hiểm đến bọn trẻ hơn nữa chuyện vaccine là song sinh nhanh chóng được đồn đi khắp trong thôn hàng ngày cả nhà vaccine đều phải chịu sự khinh bỉ của dân làng không còn cách nào khác cả hai nhà đành phải di chuyển đến một nơi khác sinh sống sau một ngày di chuyển cuối cùng họ đã đến một vùng thôn quê nghèo nàn tuy nhiên khi nghe tin trong thôn có người lạ đến trưởng thôn liền nói rằng các người không thể ở lại đây đất ở đây rất khô và hạn hán, không thể chia đất thêm cho những người ở ngoài hai ngày sau có lễ hội tên lửa để cầu. Thượng đế mỗi năm để được ban mưa xuống ông trưởng thôn nói các người có thể tạm ở đây thêm hai ngày nghe thấy vậy va xin lập tức ngỏ ý muốn tham gia nếu thắng cuộc thi sẽ có thể dùng tiền thưởng mua. Đất hơn nữa cũng sẽ có đất để trồng xoài nhưng bà nội lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến trong mắt bà Vasin vĩnh viễn là một kẻ luôn mang đến vận đen không có sự ủng hộ của người nhà Vasin quyết định tự mình chế tạo tên lửa cậu cùng cô bé le ban chạy đến thị trấn để học cách chế tạo đầu tiên là phải có một sợi kích nổ rất nhanh hai đứa trẻ liền nghĩ ra cách cô bé nhảy múa thu hút sự chú ý của mọi người con Vasin thì lén lấy trộm kiếp nổ ở phía sau lấy được kiếp nổ rồi Vasin lại về thuyết phục bố cho cậu chế tạo tên lửa nhưng người bố vẫn không đồng ý bố không giúp thì tự mình sẽ làm Vasin thì hụt chặt. Tây trúc để làm phần thân bây giờ chỉ còn thiếu thuốc nổ là thành phần quan trọng nhất đột nhiên cậu nhớ đến nơi gọi là giấc ngủ ngàn thu nhớ đến những quả bom và Vasin băng qua một đoạn rừng đến khu Vực cấm cuối cùng đã tìm thấy một quả bom rất to nằm vùi dưới tán lá khô Vasin cầm gậy chọc vào bảy lên không được tiếp theo Vasin buộc dây thường cố gắng tháo ngòi thậm chí còn lấy đá ném rất mạnh vào nó nhưng quả bom vẫn không chút sức mẻ gì Vasin từ bỏ rời đi một đoạn thì quả bom phát nổ khi tỉnh lại tay Vasin vẫn còn ù ù đầu óc luẩn quẩn nhìn thấy cánh rừng trước mắt đã thành đống hỗn độn trong lòng Vasin có chút sợ hãi hàng ngàn con rơi sợ tiếng nổ bay đi khiến Vasin nảy ra một ý tưởng người có thể giúp cậu lúc này có lẽ chỉ có bố của cô bé Lê Ban cậu liền đến rồi thẳng một xô nước lạnh làm ông ta giật mình sau đó lấy rượu và thức ăn đưa cho ông ta người đàn ông này vốn là cựu lính khám chiến việc chế tạo thuốc nổ mà nói chắc chắn rất đơn giản ông ta nói với cậu phân rơi có thể chế tạo thuốc nổ thêm vào lưu huỳnh và than củi là có thể khiến tên lửa bay lên nhưng muốn thắng cuộc thi này tên lửa không những phải bay cao mà còn phải thật đẹp muốn vậy thì phải cho thêm muối và một đồng vào thuốc nổ sau khi tên lửa nổ sẽ xuất hiện tia sáng nhiều màu sắc trên tay ông đã có sẵn một ống đồng nhỏ nhưng va xin phải lấy cho ông một bình rượu thì mới đổi được có công thức rồi va Xin trước tiên đi tìm phân rơi ra đến ngoài đã thấy ông chú để ống đồng lại pha xin giờ đã có được ống đồng sau đó lấy củi để đốt thành than than đốt xong cho vào ống tre để giã thành một cộng thêm lưu. Hình cùng lúc này cuộc thi tên lửa đã bắt đầu hàng ngàn người nộp tiền để tham gia lễ hội rất nhiều tên lửa đã sẵn sàng chúng lần lượt được đưa lên bệ phóng nói là bệ phóng nhưng thật ra là giữ tên. Lửa bằng tay lúc ban đầu có cái vừa bay lên đã phát nổ có cái thì bốc khói mãi chả bay lên cùng lúc này cậu nhóc bắt đầu mới cạo thanh đồng trước khi làm cái cuối cùng cậu nghĩ mình lên kiểm tra thử. Quả nhiên cái đầu tiên chỉ có khói cậu quyết định cho nhiều lưu huỳnh hơn kết quả cái thứ hai liền nổ tung lập tức cậu đành phải điều chỉnh tỷ lệ công thức nguyên vật liệu tiếp tục đi tới thử nghiệm. Cuối cùng cậu cho thêm một ít nước tiểu của mình vào hỗn hợp hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích cậu phát tên lửa mình mới chế tạo ra đến lễ hội trong lễ hội có nhiều tên lửa bay thẳng lên trời nhưng có tên lửa thì vừa châm lửa đã nổ tung tại chỗ mà ai bị thất bại sẽ bị đập tên lửa và cả nhóm thì bị ném xuống nước nhìn thấy vậy người cha thấy sắp đến lượt bắn của mình bỗng có chút lo lắng nhưng vì thế Sinh nhai ông đành cắn răng đi lên đài bắn tên lửa bà nội yêu ái gọi nó là kẻ may mắn nhưng do lần đầu quá căng thẳng người cha đã bỏ tay quá sớm khiến tên lửa mất kiểm soát đâm vào nhà dân thấy con. Thất bại bà nội liền chửi lên ầm ầm còn người cha thì bị ném xuống vũng nước cuối cùng tên lửa to nhất lễ hội đã có mặt chính là quán quân của hội thi năm ngoái tên lửa cực to phải 10 người nâng lên. Trên đài mọi người ở dưới rất ngạc nhiên từ trước đến giờ họ chưa từng thấy tên lửa nào to đến như vậy khi châm lửa nó liền một mạch bay thẳng lên trời nếu có máy bay Mỹ bay qua chắc cũng bị bắn trúng quán quân năm nay chắc lại là nhóm người này rồi ban tổ chức đã chuẩn bị tuyên bố giải thưởng cô bé Lê Ban vô cùng thất vọng đột nhiên Vazin vác tên lửa của mình lên phía trước cô bé Lê Ban thấy vậy. Liền nở nụ cười thật tươi Vazin muốn lên đài bắn nhưng bị người hướng dẫn cản lại vì tuổi còn quá nhỏ không được phép bắn vì đài bắn quá cao và nguy hiểm Vazin hết cách tìm đến xin cha mình giúp đỡ. Trong khi người cha còn đang do dự bà nội nói với mọi người Vasin là sao chổi chỉ có giỏi mang vận đen đến cho người khác mà thôi kết quả Vasin năn nỉ cũng không ai thèm giúp mình nữa Vasin thất. Vọng bỏ đi vào rừng lúc tên lửa sắp bị gỡ xuống người cha đã lấy hết dũng cảm và trí khí của mình ngăn lại anh quyết định giúp con trai bắn quả tên lửa này sau khi trong ngòi tên lửa bắn tung tóe cậu. Bé được tin cũng lo lắng cho cha chạy về khi khói tỏa mù mịt người cha quyết không thả tay ra sớm như lần trước và xin lo lắng cho sự an toàn của cha liền leo lên đài bắn kêu cha mau thả tay ra lốp. Này người cha mới thả cho tên lửa bay lên trời tên lửa cứ vậy bay một mạch cao vút lên trên trong làn khói dày đặc thật may người cha vẫn bình an vô sự tên lửa bay cao lên đến mây xanh mọi người đều vỗ tay hoan hô va xin trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ đùng đùng tên lửa đã nổ thành những bông pháo hoa tuyệt đẹp thêm muối vào bụi đồng đã khiến những tia lửa tràn đầy màu sắc cú nổ gây áp suất lớn tạo thành cơn mưa những hạt mưa bắt đầu rơi xuống người dân vui sướng chào đón cơn mưa đầu tiên trong mấy tháng trời người cha nâng cậu con trai của mình lên khoảnh khắc này người cha tràn đầy tự hào thôn trưởng trao tiền thưởng cho Vasin và ông ấy hứa từ hôm nay Vasin có thể tùy ý lựa chọn mảnh đất mà cậu thích ở ngôi làng này Vasin đưa tiền thưởng cho cha nhưng bà nội liền lấy cho vào trong mũ cô bé Lê. Ban lúc này lấy ra một hạt xoài đang nảy mầm chính là trái xoài người mẹ của Vasin để lại cuối cùng họ cũng đã có nơi để trồng nó Vasin không còn là một Vasin với biệt danh sao chổi đen đuổi nữa. Ngược lại Vasin còn trở thành người may mắn cho cả dân làm bộ phim tới đây là kết thúc bộ phim nói lên lòng nhân đạo và tính nhân văn tinh thần nỗ lực của mỗi con người nếu biết vượt qua mọi khó. Khăn để vươn lên thì thành quả và những thành công sẽ luôn đến với mỗi con người trong chúng ta. Các bạn xem bộ phim này thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ cho Ốc Buôn Hồ Review nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công. Bye bye.